BOB đánh thức đam mê từ sâu con tim Xua hết ưu tư một phiền đau lo đã vươn bài đón nắng vàng góc quán quen tôi vẫn ngồi mùi sáng bên ly cà phê quyển sách trên tay mơ vội bờ môi như vàng khúc ca 約束 quyện say trên tay mơ vội bờ môi nhẹ vang khúc ca nhạc du dương trong làn khói nghi ngút tiếng tôi cho cuộc sống dạng người